Hello chào mừng anh em đến chương trình khuyến mại của sách mặt không nay trên kênh youtube của Glory Em ngay với những chương trình mà của sách một xem Black các hội nhận cùng một million chúng mình liên liên quan và kèm theo đó các bạn có thể nhận được một phần quà giải khi tham gia chương trình livestream của mình Còn trong chơi video hãy bấm với kênh youtube Glory mình Hello chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh youtube của mình và mình là Bonnie không bao à, cái gì à, khung hình và mình sẽ không bao giờ skip được cho anh em xem đó là khung hình của Aatana hay nhỉ và thì mình đã thi xong rồi nha anh em thì mùa hè này mình sẽ livestream nhiệt tình cho các luôn nhiều khi mình đéo thể hiểu được nhiều khi mình đéo thể hiểu được Kill. face Tell me that you love me, even if it's fake